Vâng, à, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô Kinh doanh trên YouTube cũng như là trên fanpage. Một lần nữa thì à, chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ trong suốt thời gian qua. Hãy à, tiếp tục ủng hộ chúng tôi trên mỗi từ sản phẩm bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc là đăng ký vào kênh của chúng tôi để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh doanh Tất cả những đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái à, lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Đó là chiếc à, Ford Everest 8 chỗ số sàn, máy dầu 2.5. Chiếc xe này sản xuất năm 2010, mang form mới, dạng mâm lớn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 à, chất lượng đây là cụm bánh à, sau ở bên à, phụ đây đấy mâm đúc cực kỳ là chắc chắn 6 chấu dạng à, mâm phay vẫn còn rất là đẹp vỏ xe cũng à, còn khá là mới toàn bộ à, hệ thống à, học dè này bua lốp quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ còn cực kỳ là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục nát cả đấy quý vị thấy không rất là chắc chắn bệ lên xuống các cái đường gân chỉ vẫn còn rất là liền lạc đây là cánh cửa sau ở bên phụ đây với ờ, các cái tấm nhựa cũng rất là sần rất là đẹp các cái ờ, keo chỉ cũng như là giòn cao su vẫn còn là rất là tốt không hề thiếu ờ, một phân đoạn nào đâu đấy quý vị có thể nhìn hai cái cánh cửa <clears throat> toàn bộ keo chỉ đấy quý vị vẫn còn à, đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào cũng rất là đẹp sơn của cánh cửa cũng vẫn còn à, rất là bóng hệ thống à, chốt khóa ngay cả cái phần bên dưới đấy quý vị vẫn còn rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục nát cả bị các cái tay nắm cửa cái lớp da đã được bọc da 5D khá là đẹp hệ thống à, trần này trần 5D cực kỳ là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là sù lông cả hộp gió trên à, trần xe với à, dạng máy điều hòa hai chiều độc lập hai dàn lạnh cực kỳ mát hệ thống à, bản lề cánh cửa cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả bệ lên xuống này vẫn còn à, một cái lớp à, dán của Ford Everest chốt khóa cực kỳ là chắc đấy vẫn còn thể hiện rất là rõ các cái à, dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa khung cửa cột không hề có cái dấu hiệu gì là móc méo hay là cong vênh cả đấy còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ này <coughs> quay cận cảnh cho quý vị thấy tắp bì các cái tấm nhựa cực đẹp hệ thống uh, keo chỉ này đấy không hề thiếu ờ, một phân đoạn nào cả vẫn còn rất là đầy đủ đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là toàn bộ dàn đồng dàn chassis cực kỳ là chắc chắn hệ thống uh, bản lề bệ lên xuống rất là đẹp chỉ với giá là 368 triệu đồng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 cánh cửa trước ở bên phụ khung cửa rất là liền mạch hệ thống tắp bi này các cái tấm nhựa rất là sần học để đồ này cái dạng là ngăn kéo xe cũng là trang bị một cái à, ổ DVD hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là chân mượt không hề có hiện tượng gì là sóc số cả vẫn còn rất là rõ số cái hộp tiện ích ở bên uh, ghế tài xế cũng như là bên phụ đấy cái móc khóa vẫn là zin của hãng à, Ford Everest vô lăng có à, trang bị hệ thống trợ lực đánh lái khá là nhẹ nhàng đây là cái à, chìa khóa à, được điều khiển từ xa vẫn còn hoạt động rất là tốt xe được trang bị hai cái chìa khóa giúp cho chúng ta có thể thay thế vẫn là chìa khóa zin à, chính hãng vô lăng đã bọc một cái lớp da cầm rất là chắc tay hệ thống điều hòa hai chiều với dạng núm xoay gương chiếu hậu là dạng à, có à, camera hành trình chống lóa đấy các cái chi tiết ở trên trần xe như quý vị thấy rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc cả gương chiếu hậu cũng đã được à, tích hợp sinh nhan trên gương giúp cho chúng ta vận hành một cách an toàn For Everest mang thương hiệu Mỹ còn đây là cụm bánh trước ở bên phụ đây chắc à, cũng à, không cần phải à, nói quá nhiều dạng mâm đúc 6 chấu dạng mâm phay mâm lớn hệ thống cua lốp này vỏ xe này cũng khá là mới vỏ xe này cũng phải đi được hai ba năm nữa chúng ta mới cần phải thay thế toàn bộ hộp dè này. quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ rất là đẹp cụm đèn hậu cụm đèn pha vẫn là zin theo xe rất là trong chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen hỗ nứt vỡ cả chiếc xe này được ô tô kinh anh mua của một à, khách hàng ở bình thuận chính chủ đấy cụm đèn pha ở bên à, tài cũng vậy rất là trong tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là hiệu quả tấm tản nhiệt được ốp à, các cái tấm inox nhìn rất là sáng xe cũng bánh trước ở bên à, tài đây với à, khoảng sáng gầm cao cho nên là đi được à, khá là nhiều địa hình đấy vỏ xe quý vị thấy là gai của vỏ xe cũng rất là cao toàn bộ hộc dè hệ thống cua lốp quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả logo thương hiệu Ford Red, kính chiều hậu bên tài đã được ốp ờ, inox nhìn rất là sáng còn đây là cánh cửa trước ở bên tài đây và cánh cửa sau với cái khoang nội thất ờ, ngồi rất là rộng rãi đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ mà đấy keo chỉ này quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ rất là đẹp không hề thiếu một phân đoạn nào cả đấy vẫn còn nguyên cái tem của hãng à, các cái thông số của hãng à, của xe của, của lớp xe trên cánh cửa ngay cả phần bên dưới này phần à, thường xuyên tiếp xúc với nước vẫn còn rất là đẹp hệ thống giòn cao su vẫn là zin chính hãng hệ thống bản lề này đấy vẫn còn ờ, rất là rõ các cái dấu đinh cán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe chiếc xe có như thế nào thì ô tô kinh anh mô tả đúng như vậy vô lăng 4 chấu với uh, được uh, trang bị hỗ trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng túi khí ở trên vô lăng logo Ford của hãng Ford mang thương hiệu Mỹ chúng ta cùng xem bảng đồng hồ nhé toàn bộ các cái đèn cảnh báo à, trên bảng đồng hồ vẫn còn à, hoạt động hiệu quả chiếc xe này mới đi được hơn 100.000 à, km thôi mới sản xuất năm 2010 mà ghế tài xế này bật lên xuống cánh cửa sau Đấy, quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy toàn bộ phần keo chỉ giòn cao su chốt khóa còn rất là đẹp rất là chắc chắn chứ hề có cái dấu hiệu gì là mục nát cả đấy sơn của cánh cửa khá là đẹp đây là một vài vị trí uh, ờ, theo thời gian thôi nhưng vẫn còn ờ, rất là tốt vấn đề này cũng ờ, vẫn là zin đấy không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe đâu đấy tắp bì của cánh cửa thống bản lề cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là cọ kẹt cả xe cũng được chủ nhân trang bị cái tấm lót sàn giúp cho chúng ta vệ sinh một cách nhanh chóng bánh xe sau cùng bánh sau bên tài không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ khoảng sáng gầm rất là cao đi được ờ, rất là nhiều địa hình đấy vẫn còn uh, nguyên cái lớp sần của cái lớp uh, ờ, chống dì xét ở gầm của chiếc xe ở hộc rè của chiếc xe với giá là 368 triệu đồng giá trên đã bao gồm uh, phí duyện vận chuyển cũng như là phí rút hồ sơ cho quý khách hàng ở xa đây là hệ thống uh, cốp xe này đấy cốp ở phía sau với cái cánh cửa mở sang à, bên phía phải khá là rộng toàn bộ keo chỉ của cốp xe của cánh cửa cốp vẫn còn rất là đẹp đầy đủ chốt khóa quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào ô tô kênh anh à, mô tả đúng như vậy không hề thêm bớt qua cái à, video clip này thì à, quý khách cũng có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua <coughs> hệ thống à, bản lề của cánh cửa cốp này đấy rất là chắc không hề có hiện tượng gì lỏng lẻo cả toàn bộ hệ thống gioăng cao su của cốp xe vẫn là zin các cái tấm nhựa trong khoang nội thất đó quý vị cực kỳ đẹp toàn bộ hàng ghế đã được uh, trang bị thêm một cái lớp áo nhìn rất là sang với cái tông màu là màu uh, màu ghi rất là rộng rãi đúng là dòng xe mang thương hiệu Mỹ ba dàn lạnh độc lập rất là mát làm lạnh rất là sâu với uh, trần nỉ xin lỗi uh, trần uh, bọc da 5D cực kỳ là đẹp các cái tấm nhựa trong khoang nội thất cũng còn rất là săn khoang nội thất ngồi rất là rộng rãi không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả và bây giờ chúng ta cùng à, xem phần máy nhá Ford Everest à, sản xuất năm 2010 trang bị cái à, động cơ dầu 2.5 cực kỳ là mạnh mẽ máy nổ rất là êm nhẹ nhàng đêm một lần là nổ liền đấy quay cận cảnh à, cho quý vị thấy toàn bộ khoang máy cực kỳ là khô ráo và sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả máy rất là bốc chúng nữa chúng ta nổ máy cho quý vị đấy vẫn còn à, các cái dấu à, niêm phong của hãng sản xuất ở trên bộ phận máy của chiếc xe máy vẫn là máy zin nhá chưa có hề đụng uh, lê một led gì đâu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 không hề có cái dấu hiệu gì là hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe cả cực kỳ là chắc chắn với à, chiếc xe này về thì à, chúng ta chỉ việc à, sử dụng luôn sử dụng luôn không cần phải thay thế bất kỳ một bộ phận nào đâu còn đây là gầm quay từ bên hông xe này quay từ phía trước ra phía sau quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy phần gầm xe đấy cực kỳ là chắc không hề có hiện tượng gì là mục mọt cả các cái đầu rotin hệ thống giảm sóc rất là tốt còn đây là phần gầm quay từ à, phía sau này Đấy, quay mọi góc cạnh à, cho quý vị thấy rõ hệ thống các cái đầu rotin hệ thống giảm sóc khá là chắc chắn xe một cầu Dòng xe mang thương hiệu Mỹ sản xuất năm 2010 Máy dầu cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu Chỉ khoảng 6 à, đến 7 lít dầu trên 100 km Phải nói là máy dầu thì rất là bốc Rất là kinh tế Và cuối cùng thì à, chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường nội ô thành, thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang Để xem chiếc xe trải nghiệm như thế nào nhé Đấy quý vị thấy không Máy nổ rất là êm hệ thống uh, số uh, hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt nhẹ nhàng không hề có hiện tượng gì là sóc số cả hệ thống tay lái có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng đơn giản xe chạy rất là đầm rất là bốc qua những cái à, đoạn đường ờ, gồ ghề thì chiếc xe đầm cho nên là không có hiện tượng gì là rung lắc, rung lắc cả Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc xe Ford Everest mang thương hiệu Mỹ sản xuất năm 2010 năm 8 chỗ số sàn máy dầu cực kỳ là tiết kiệm hy vọng à, qua cái clip này thì à, quý khách à, có cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô kinh anh để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng hãy chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô kinh anh nhé trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo